Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với vụ thu hoạch dưa kim hoàng hậu của nhà ông Phạm Ngọc Tuấn ở khu phố Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Vâng như đã hẹn với các bạn là chúng tôi sẽ theo sát cái mô hình này cho đến tận lúc thu hoạch Và ngày hôm nay, ngày dương lịch là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021 và ngày âm lịch là ngày 24 tháng 4 năm 2021 và sau đây thì mà các bạn bước ra vào cái dưa Kim Hoàng Ngọc và hiện nay thì dưa đã được thu như thế này đã đang thu và thu lứa này là lứa thứ ba thứ tư rồi các bạn ạ đấy nhưng mà dưa đã có những cái trọng lượng đây chúng tôi có thể cân cho các bạn xem này đây nhá đây, chúng tôi cân thử này các bạn này đây trái dưa đây là bạn nhìn chấp quay cân vào đây được mấy bao nhiêu đây hai cân uh, mốt hai cân hai cân hai cân mốt hai cân mốt các bạn này hai cân mốt nhá tiếp tục đây các bạn thử cửa thân uh, quả này nhá quả này là bao nhiêu quả này là hai cân sáu hai cân sáu gần hai cân bảy đấy vâng <laughs> gọi hai cân sáu thôi hai cân sáu đấy, cân trở về không các bạn này đấy nhá đấy ừ. theo nhà um, bán giống khuyến cáo thì trọng lượng trung bình trên mỗi quả dưa kim hoàng hậu dùng phân bón thông thường chỉ đạt được khoảng cân 7 cân 8 nhưng trong thực tế ở đây là à, đã được tới 2 cân 1 2 cân 6 và trung bình thì à, nó sẽ được khoảng độ sắp xỉ 2 cân các bạn ạ có thể cân quả khác được quả đa số là lộn hình giống nhau không? Vâng, đa số là nó to đều như nhau các bạn ạ đấy và sau đây chúng ta vào vườn dưa để trải nghiệm vâng đây thưa các bạn này chúng ta có thể nhìn ngay từ đầu luống đây nhé đấy đầu luống dưa đẹp như thế này đấy và tiếp tục chúng ta đi vào trong đây mang ra à tí nữa bổ xong đây đây thưa các bạn là những quả to thì sẽ được thu trước những quả nhỏ thì sẽ thu sau đấy và những cái quả nhỏ như thế này thì nó chưa chín các bạn này Nếu nó chín thì trung bình nó phải được khoảng 2 cân Những quả như này là chưa được này Vẫn còn xanh này Những quả này thì sắp được thu đây Những quả như này thì cũng sắp được thu các bạn này Đấy Đây Ở trên luống này Những quả nào mà bên dưới không có thì bên trên sẽ có các bạn ạ Ví dụ như chỗ này Đây Ví dụ đây Đấy Ví dụ dưới gốc không có đây Dưới gốc không có Thì bên trên nó sẽ có như thế này đấy nó sẽ treo đều như thế này đấy và ở đây thì chủ ruộng đã thu tỉa rồi các bạn ạ đây mà bạn có thể đi vào trong và theo như nhà bán giống khuyến cáo là sẽ được thu sau 65 ngày từ kể từ ngày trồng và chủ ruộng ở đây thì đã được ờ, thu cách đây khoảng độ à, một tuần rồi các bạn ạ một tuần cho đến 10 hôm rồi thì à, cái ngày thu thì nó cũng tương đương với cái ngày nhà bán giống cái cám đấy những quả như thế này thì trọng lượng của nó cũng phải gần 3 kg các bạn ạ đấy nhưng mà nếu dùng phân thường thì sẽ trung bình chỉ được cân 7 cân 8 thôi nhưng mà ở đây dùng phân xinic thì quả đẹp như này các bạn này đấy đây quả đẹp như này ở đây tại thời điểm này thì cái gốc cây của nó vẫn vẫn vẫn còn rất là khỏe đây chúng tôi vừa mới phạt lá đi để cho các bạn nhìn rõ thôi đấy cái gốc của nó vẫn khỏe như thế này đây cụ thể là cái gốc như thế này đây các bạn này tôi gần vào đây đây cái gốc vẫn trong veo này cây cứng nhắc đơ này ừ. đấy gốc vẫn khỏe này lá vẫn xanh cây vẫn cứng bạn vâng, mời bạn đi vào đây vâng đi tiếp tục vào sâu vào trong này đi đây, cả những cạnh dưa đây các bạn nhìn rất là đẹp như này Đấy, cái quả như thế này trọng lượng của nó phải tầm 2 cân tầm 2 cân ờ, từ hai cân rưỡi các bạn ạ những quả này thì có thể nó phải hai cân sáu, hai cân rưỡi hai cân sáu đấy để đi sâu vào đây đến sâu vào đây để các bạn do tình hình thời tiết là à, đầu năm thì thời gian lạnh ừ, quá nhiều cho nên là dưa phát triển hơi chậm các bạn ạ và quả thì nó không được đồng đều bằng năm ngoái nhưng mà à, có phần lại những quả to thì lại nổi trội hơn năm ngoái các bạn ạ đây đây các bạn này đấy bên dưới không có thì bên trên nó sẽ có đây rất là đẹp như này đã à, tiếp tục vào đây tiếp tục vào trong này đi đây những trái như thế này mà lúc chín thì chắc phải tầm 2 cân phải gần 3 kg các bạn đây những cái trái này mà chín đây là chưa chín các bạn nhé chưa chín thì màu là vẫn còn trắng trắng như thế này đấy vẫn màu nó vẫn trắng trắng như này đấy, như này nhưng mà chín thì nó sẽ vàng ối nó sẽ vàng vàng vàng như là cái cái cái um... đây chủ ruộng đã thu hái như thế này rồi các bạn này Dưa vàng ối nhìn rất là hấp dẫn Vâng thưa ông một phần ông nhận xét về dưa năm nay thế nào ạ? Dưa năm nay dùng phân silic thì lá nó to dày hơn các bạn này Lá to dày mà đến giờ tôi thu hoạch mà lá vẫn còn xanh thế này Nói chung là hiếm được ruộng dưa lá xanh dày như thế này Mà đây mình lại trồng ngoài trời Đây trồng ngoài trời chứ không phải trồng trong nhà các bạn nhé Đấy Mà lại ờ, lá không dày và quả đấy ông nhận xét năm nay quả so với năm ngoái thế nào quả năm nay còn vụ này là chính vụ quả to hơn quả vụ trước à vụ này là chính vụ còn năm ngoái chúng tôi quay video thì đấy là trái vụ vâng nhưng tại thời điểm này dưa đã màu vàng lên rất đẹp như này dáng cân chuẩn hình oval rất đẹp đấy đây rất đẹp như thế này các bạn này đấy và cái lá của nó tại thời điểm này thu hoạch nhưng mà cây vẫn còn xanh tốt và đây là do cái lưới này là nắng quá 40 độ che thử xem nó có khác <laughs> Có sẽ không? Vâng Thôi đi, mình tiến lên trên đi Cho tí quả này thu sau, nhiều quá Các bạn ạ, dưa năm nay ngọt Ngọt hơn cả năm ngoái Đấy. Các bạn xem video này thì các bạn giải cứu cho nhà vườn nhá Giải cứu dưa cái hoàng hậu, giải cứu dưa cái hoàng hậu các bạn ơi Ngày hôm nay công ty của chúng tôi đến đây có trách nhiệm để giải cứu cho nhà vườn trồng mà không thành công thì đó là một thất bại của người nông dân nhưng trồng thành công rồi mà lại lo bán nữa các bạn ạ dưa như thế này mà lại lo bán nữa thì đây là cái do cái hậu quả của covid dịch covid 19 một cái đại dịch thế kỷ thiên niên kỷ mà trên thế giới chưa từng gặp và ngày hôm nay thì chủ vườn rất phấn khởi được cái ruộng dưa năng suất chất lượng cao như thế này nhưng mà lại <laughs> buồn bởi vì <laughs> lo là không bán được các bạn ạ đấy và sau đây chúng ta đến với cái chương trình bổ dưa các bạn nhé bổ thử nhé giải cứu dưa giải cứu dưa các bạn ơi dưa năm nay ngon tuyệt vời ngọt sắc sắc giòn không máu <laughs> ăn một thì muốn ăn hai ăn ba ăn bốn lại lại ăn năm ở đây thì vâng ông ờ, ông phần ông ở đây để bổ dưa đi ạ đến với chương trình bổ xưa ăn thử vâng mời hai bác ở đây ạ anh bổ vâng. giúp em vào nhận xét về quả dưa Mâm quả dưa này rất là nặng tay các bạn này Nặng lắm Dáng cân chuẩn chín đồng đều Các bạn này, chín đồng đều này Đấy, và nó cứ dạn dạn như thế này là dưa già các bạn nhé Còn nếu mà cứ trong veo ấy thì là nó là chưa là dưa non. Vâng. vâng, và ở đây thì cái quả dưa đã đẹp như cái cuống rất là đẹp như này Cuống như thế này thì không có sợ là nó bị uh, rụng trái hoặc là nó không sợ bị teo trái khô trái Còn sau đây thì mời chủ dụng bổ quả dưa Vâng mới đưa con ra vào thôi nhưng mà <laughs> đã thấy giòn lắm rồi Đấy Đấy Đấy, ôi trời ơi Các bạn này Tuyệt vời Tuyệt vời chưa các bạn này Đây Đây chúng ta phải cầm như này <laughs> Vâng ờ, Thưa ông, ông có thể nhận xét về quả dưa này như nào Dưa ngon và giòn và dày Dày Ăn thì có thể là ngọt Tôi nhận xét là ngọt Vâng Đây cùi rất là dày Hạt thì ít Mà không bị ống nước Vâng Đấy và sau đây thì ông ông Phấn á Mời ông bỏ ra từng miếng để cho mọi người Quả này là ngọt hơn quả kia Vâng đúng rồi kem ấy là nó của biết Đúng rồi Quả này ngọt hơn Quả này già hơn lúc đấy quả kia lon lon hơn một chút ít hạt đấy, ít hạt đây vâng đây thưa các bạn là củi dày ít hạt đấy vâng sau khi mà bổ trứng dưa ra thì nó như này các bạn này, nhìn hấp dẫn không vâng. vâng đấy cái này mà nếu mình mua ở chợ thì mình cứ bảo dưa tàu nhưng mà thực tế là dân của mình đã trồng được như này rồi và sau đây vâng mình an toàn hơn dưa tàu nát đấy vâng. để mời ờ, các bác ăn thử nhé làm đi dưa giòn ăn ngọt lắm vâng mời các bác ờ, lên ăn dưa nhá ăn lên ăn dưa cô Quyến lên ăn dưa Đấy, ăn miếng dưa giòn bỏ mỏng đây các bạn này cùi dày bỏ mỏng tang lên mời em chị ăn đi tàng lắm không ăn ăn đã ăn đã ăn đã túi rất dày hạt thì ít ông cho biết nhận xét thế nào ngon ngọt ngọt lắm hay là ngọt vừa tức là ờ, ngọt lắm thì mình không thể nói là ngọt lắm nhưng mà ở mức độ là ngọt so của dưa là ăn ngọt vâng ông ờ, ông có thể uh, cho biết là họ tên và địa chỉ ở đây Nguyễn Tây Dũng địa chỉ Hoa Đình Bắc Cường với nhận xét ăn của dưa cảm thấy đỏ nóng không dày. Rất là ngon phải không? Ngon, ngon. Vâng. Ở sau đây thì vâng, tôi xin phép cũng ăn nữa. Dưa nhỉ? Vậy chụp dưa. Dưa. mời các bạn đến thăm viên của nhà ông Khánh từ Hòa không ăn đâu. Vâng ạ, xin các bạn nhé. Tôi ăn thử để cảm nhận xem cái dưa này như nào các bạn nhé. Ừ. Ngọt tuyệt vời. Mời cháu ăn miếng dưa. Một tuyệt vời các bạn ạ Đây Tôi cắn thử nhé, à. ừ. Ngọt và thơm lắm Rất là thơm Giòn nữa Giòn Giòn nữa các bạn ạ Rất là giòn ừ. Ngọt thơm và giòn lắm Ngọt thơm giòn Ngọt sắt răng luôn, ngọt hơn cả năm ngoái năm ngoái là có thể là do thời tiết mưa quá mưa nhiều lúc ấy là mưa nhiều mưa năm ngoái là bão năm ngoái là những trận bão từ số 6 cho đến tận số 13 đổ bộ nhưng ruộng dưa vẫn đẹp quả to nhưng mà độ ngọt thì không ngọt bằng dưa năm nay dưa này trong thời tiết chính vụ nắng nóng thì sẽ ngọt và ngon hơn các bạn ạ đấy và đây những trái dưa đang được thu hoạch như thế này các bạn này và giá dưa hiện nay ở trên ruộng là đang có giá là 25.000 đồng trên 1 kg Cho nên các bạn nào muốn mua thì nhanh tay đăng ký nhé Trọng Cà Phấn là ông khẳng định là dụng dưa này năng suất sẽ được khoảng bao nhiêu tấn trên một xào 360 mét vuông ạ? Dụng dưa này của tôi là vào 20 thước vào 450 mét vuông thì ừ, nói chung là tôi cũng nói mong nó khó lắm nhưng mà mong trên dưới 3 tấn trên dưới 3 tấn thế có nghĩa là một xào một bộ nó được khoảng bao nhiêu ạ một xào được hơn 2 tấn hơn 2 tấn và với giá dưa năm nay thì ông đang dự định bán là giá bao nhiêu dưa năm nay thì lấy ừ, năm ngoài bán 35 bây giờ năm nay bán 25 25 Covid rồi. nhà rồi, vườn thiệt thòi bao nhiêu tiền vâng và uh, nếu những bạn nào mua dưa uh, ngon dưa sạch uh, dưa chất lượng cao thì mời các bạn liên hệ với số điện thoại của ông Phạm Ngọc Phấn uh, số điện thoại này không đọc đấy ạ số điện thoại của tôi là 034 97 98 369 các bạn mua dưa các bạn cứ liên hệ theo số điện thoại đấy và ông có sẵn sàng ship cho các bạn không ạ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 À, tám không không chín một bốn sáu một tám chín sáu chín để được cập nhật những thông tin mới nhất và xem nhiều video bổ ích thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh nhé. Và đến đây thì thời lượng của chúng tôi đã hết. À, xin hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Và